Hello, hello, xin chào cả nhà Bây giờ là 5 giờ Ngày uh, Chủ nhật 3 tây tháng 10 năm 2020 Em xin mời cả nhà xem uh, Tiếp tục cái lô bông trang màu trắng Tại vườn có ai vào không có ai vào xem bông thì à, hy một cái comment lên cho em thấy cái anh này thì là màu hồng màu hồng phấn màu hồng phấn một cốt đây vương cổ có bao ship không bạn Dạ giá nó chưa bao ship à Anh mua bao nhiêu cây thì tới mấy nhiêu ạ à? Đây là màu hồng Đây là cây bông giấy các bạn ơi phía bên đây hổm rài à, bông nở rộ lên đó cả nhà thành ra bán không kịp luôn giờ bông muốn tàn luôn rồi đây bông nở rộ hết hoa trùng bông nè cả nhà xem mấy cây mỹ hồng của em còn rất là nhỏ luôn thành ra em chưa có ra hàng cái này cỡ tầm tất hả còn rất là nhỏ đó các bạn coi mấy cây mỹ, mỹ hồng con tiêu ở phía bên đây bông này chưa chưa tới Tết mình nở rộ rồi đây tới Tết uh, chắc còn nở khoảng được mấy lần nữa cho nên uh, cả nhà mà có mua về thì uh, bông nở đợt này xong rồi tàn rồi cứ tàn rồi nở tiếp tàn rồi nở tiếp bông này nó chịu say bông lắm cho nên uh, cả nhà yên tâm như cây này là em cắm à, hai à, hai loại màu vô cùng một chậu thành ra được hai màu cái này lá trung màu cam nè cả nhà màu vàng mà hơi ngã cam cam đó màu vàng đây cả nhà xem cả nhà xem hai màu à một bên là màu vàng một bên là màu vàng này ngã hơi cam cam đó cả nhà xem khác nhau nha cái này là trang lá trung nha cả nhà mình nói gõ một lần nữa trang lá trung nè thân một cốt nè cái này là màu vàng cái này là màu vàng hơi ngã cam cam đây mình quay gần cho các bạn xem đây màu vàng đây thì à, màu vàng hơi cam cam ở trên mạng à, các bạn youtube hay gọi là màu vàng cam còn này là màu vàng hai loại này là một nha các các bạn tại vì á, cái cây màu vàng á, hay để gần ờ, cây màu đỏ thì ờ, nó sẽ bị lai lai qua cái cây này chưa có bông nhưng mà tại sao ờ, mình phân biệt để biết là màu đỏ hay là màu vàng thì cái đọt này nè cái đọt này đỏ đỏ nè màu đậm nè thì là cây màu đỏ còn cái đọt mà lợt như thế này nè cả nhà đợt lợt như thế này là màu vàng màu và màu vàng thì nó lại phát sinh là vàng hơi cam cam chứ vàng vàng tươi như thế này là do lai giữa màu vàng với màu đỏ thì ra vàng cam chứ thực ra là một loại hoa này là hoa trang hay ở miền ngoài còn gọi là hoa mẫu đơn dạ em xin chào à, triệu bình vlog hoa này là hoa trang bên đây cái ờ, cái cây này có ờ, có nụ rồi đây cái cây này màu đỏ nè đây ở nhà xem phân biệt rõ cái màu đỏ thì cái đọt ờ, lá hai cái lá trên cùng màu đỏ nè còn cây màu vàng thì hai cái đọt hai cái lá trên cùng cái màu đỏ lợt đó khác nhau như thế đấy nha cả nhà đây như cái cây bên đây là vàng cam đấy cả nhà xem nè đây cây bên đây thì màu vàng cam các bạn xem à, gõ gệt là nó lai giữa màu vàng với màu đỏ nè các bạn thấy không có cánh thì màu vàng có cánh thì cam cam lan lan đỏ đỏ thì có cánh đỏ lợt đỏ đậm trắng hồng vàng đỏ còn bên đây là hàng bông trang trắng trưng bày phía bên đây mấy cây trang trắng này thì à, đa số đều à, khoảng 2 à, cho đến 3 tấc hết rồi nha cả nhà đặc biệt đó là cái tán ờ, to xòe ra tán đầy đủ bông hết đây mấy cây lá trung bên đây nở bông rồi bây giờ em đi qua phía bên đây cho cả nhà xem phía bên đây thì cũng ờ, là dãy hàng bông trang màu trắng đây đã rộ hoa hết rồi nha cả nhà khách hàng à, ai có nhu cầu à, mua bông trang màu trắng thì hãy à, comment bên dưới giúp em đa số khách hàng bên em mà mua là đa số màu trắng là để làm thuốc với lại là phong thủy cũng có một số người mua màu trắng vì tại người ta thích màu trắng nó tinh khôi một số người thì không thích và đặc biệt cái lô bông của em hiện tại thì nó đang rộ bông cho nên ờ, khách hàng có nhu cầu mua thì hãy nhanh tay comment bên dưới hoặc là kết bạn số điện thoại trên tiêu đề em để 0911 643 600 em tên là Trang Đồng Tháp cả nhà kết bạn để uh, em có thể gửi hình cụ thể cho cả nhà xem thì uh, do em tên Trang á em bán bông Trang ở Đồng Tháp cho nên em để uh, là Trang Đồng Tháp để dễ nhớ rồi phía bên dưới này á, là sẵn em giới thiệu luôn là lô bông Trang Thái màu vàng những loại này là vàng tranh thường nha cả nhà chứ không phải là màu vàng nghệ màu vàng nghệ là loại khác nữa màu vàng nghệ là cái lá hơi đậm hơn một chút cái lá xanh hơi đậm một chút và màu vàng nghệ tươi hơn còn này là màu vàng tranh nhạt em quay gần lại cho cả nhà xem thì ờ, nói thì ờ, ở đây có cây bòn nghệ nằm kế bên đây cái này là hoàng nghệ nè cả nhà cái bông nè bông mẫu nè còn đây là màu cà rốt nè cả nhà màu cà rốt hay còn gọi là màu cam tùy mỗi người gọi khác nhau màu cà rốt nha chứ không phải là màu đỏ có hồng phấn không em dạ màu hồng phấn có ạ à. màu hồng phấn à, nãy giờ em like phía bên đây à để em quay lại qua phía bên đây cho Ninh Hoàng em xin chào anh hoặc chị Ninh Hoàng màu hồng phấn phía bên đây ạ à. dạ đây là màu hồng phấn ạ à. đây là màu hồng phấn màu hồng phấn cũng đang nở rộ bông ạ à. em xin chào anh thu kim thu khách hỏi là có mỹ cam không dạ bên em không có mỹ cam ạ à. em không có mỹ cam mà em có loại lá trung mà màu cam như thế này có được không ạ à? lá thì cũng như uh, cỡ lá chanh lá chanh của mình Happy Bình An những chậu hoa sinh thế dạ em cảm ơn chị Happy Bình An phía bên đây là màu hồng phấn dưới màu trắng do giờ này em ờ, livestream ờ, hơi tối cho nên ờ, màu sắc với ánh sáng hơi bị thiếu em ờ, hẹn ờ, gặp lại cả nhà trong buổi livestream vào sáng mai sáng mai trời đẹp hơn em sẽ livestream thấy hình ảnh dưới màu sắc sẽ rõ hơn cho cả nhà xem để tham khảo để lựa chọn cho mình những chậu bông ưng ý nhất bây giờ em xin kết thúc cái livestream ở đây chúc cả nhà có một buổi chiều thứ bảy cuối tuần nghỉ ngơi bên gia đình thật là vui vẻ và có một bữa cơm chiều ngon miệng rồi em xin kết thúc video ở đây một lần nữa thì à, cả nhà ai có nhu cầu mua bông trang thì hãy comment bên dưới giúp em hoặc là kết bạn zalo theo số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600 tên Zalo của em là Trang Đồng Tháp rồi khách hàng nào vào buổi live sau xin ờ, vui lòng coi lại cái live stream này giúp em em xin cảm ơn rồi em xin chào ạ à. hẹn gặp lại trong video tiếp theo bye bye